Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với cá soi kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em một trận đấu thuộc cái giải uh, uh, trong khuôn khổ Nation League uh, Vô địch của các quốc gia châu Âu anh em, trận đấu giữa Pháp và Áo Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc uh, à, 1 giờ 45 dạng sáng ngày mai anh em nhé uh, <clears throat> Trước khi đi đến với những cái phần nhận định uh, của những cái trận đấu tiếp theo Mình cũng phải chúc mừng tất cả những anh em ở trên kênh cũng như là những anh em ở trong nhóm Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được rất nhiều những cái mã kèo mà mình đã lên cho anh em cũng như là ở trên kênh cũng như là ở trong nhóm. <clears throat> ở trong nhóm của mình thì ngày hôm qua à, vào à, buổi tối có trận đấu đấy là rất đáng chú ý của anh em chúng ta đúng không? Trận đấu giao hữu giữa Việt Nam cũng như là Singapore. À, trận đấu này thì mình đã cho anh em đi cái mã đấy là cái tài 2.5 này. Đó, Tiếp đến vào buổi tối lúc 11 giờ thì có trận đấu ờ, vòng loại nữ C1 mình cũng ờ, có lên cho anh em trên kênh rồi. Thì anh em ở trong nhóm thì mình cũng đã chốt kèo cho anh em. Đấy là ờ, chúng ta đi Real hiệp 1 cũng như là đi Real hiệp cả trận anh em. Đấy. à, <clears throat> lúc đây là trận đấu mới diễn ra được 2 phút anh em nhá Nhưng mà sau đấy thì đến phút thứ 10 thì kèo đã giảm xuống đấy là hiệp 1 0.5 cũng như là cả trận chấp có 1.5 thôi thì anh em chúng ta cũng đã bú được hai cái má kèo này đúng không? Rất được rỡ. À, đấy, tiếp đến vào uh, lúc uh, dạng sáng là trận đấu giữa Scotland và Ukraine. Trận đấu này thì mình cũng đã đẩy cho anh em đấy là cái tài 2.25 cũng như là cái xỉu góc 9 thì anh em chúng ta cũng đã bú được hai cái kèo này rồi, kèo tài cả trận cũng như là kèo xỉu góc cả trận. À, tổng kết lại thì ngày hôm qua anh em chúng ta bú được à, tổng 5 kèo trên 5 kèo anh em. Đấy, 5 kèo trên 5 kèo ở ngày 21 tháng 9 anh em nhá 3 trận đẩy 5 kèo thì anh em bú cả năm. Rất là rực rỡ rồi. <clears throat> Và mình cũng mong rằng ngày hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục giữ vững cái phong độ của chúng ta để đến cuối tuần chúng ta lại tổng kết nhóm chúng ta lại có Ờ, đã giúp đỡ được một số anh em chúng ta sẽ có một cái thu nhập ổn định hàng ngày đúng không uh, không lan man nữa uh, ngày hôm nay thì cũng đã diễn ra dạng sáng cũng đã diễn ra những cái trận đấu của Nation League rồi buổi tối cũng sẽ có những trận đấu thuộc uh, Nation League thôi tuy nhiên thì những trận đấu này thì uh, mình cũng uh, không có chú ý nhiều vì uh, 9 giờ và 11 giờ thì uh, sẽ uh, để dành uh, chúng ta đấu ở dạng sáng ngày mai luôn những cái trận đấu uh, với những ông lớn ở châu Âu anh em trận đấu uh, đấy là giữa Croatia và Đan Mạch cũng như là Pháp và Áo anh em thuộc cái uh, bảng 1 đúng không thuộc cái bảng 1 của Nation League A à, tiếp đến đấy là ở cái bảng 4 đó là Bỉ và xứ Wales cũng như là Ba Lan và Hà Lan anh em thì à, mình sẽ đi à, đến cái phần nhận định và các bạn về cái trần bỉ cũng như là xứ Wales nhá À, thực chất mà nói thì à, cái giải Nation League này thì là một cái giải đấu thay thế cho những cái trận đấu giao hữu của các à, quốc gia châu Âu ở mùa hè anh em. À, vì vậy nên hầu hết tất cả các cầu thủ à, họ cũng không có quan tâm cũng như là chú ý nhiều đến cái giải bóng đá này đâu tuy nhiên thì à, với những cái đội bóng mà không được đi dự World Cup cũng như là à, có những cầu thủ đang ở đang um, bị sa sút về mặt phong độ thì đây cũng là một cơ hội để họ có thể uh, thi đấu cho đội tuyển cũng như là lấy lại phong độ của mình ở đội ở cấp độ đội tuyển anh em. Hiện tại thì cái kèo uh, handicap của Bỉ và xứ Wales ấy thì Bỉ đang chấp xứ Wales 1.25 anh em ạ. Và trận đấu này thì trận đấu diễn ra ở trên sân nhà của Bỉ anh em nhé. Điểm qua một chút à, về à, cái à, lực lượng cũng như là cái phong độ hiện tại của đội chủ nhà anh em nhé. Đội chủ nhà Bỉ. À, đội chủ nhà Bỉ thì trận đấu này họ sẽ tiếp đón à, xứ Wales với à, sơ đồ chiến thuật là ba bốn ba anh em. À, thủ môn của họ thì vẫn sẽ là Minolet. Bộ ba hàng hậu vệ sẽ là Underweirel, uh, à, Vertonghen và Boyzata anh em ạ. Hàng uh, tiền vệ bốn người sẽ là Carrasco, uh, Witsel, uh, và Cataner. Còn bộ ba tấn công của họ sẽ là Eden Hazard, uh, uh, Patsuji và Kevin De Bruyne. Lukaku thì hiện tại uh, đang dính chấn thương cũng như là không thể thi đấu vì à, Lukaku cũng đã không à, thi đấu cho Inter Milan à, tầm à, mấy vòng à, trở lại đây của Serie A rồi. Tuy nhiên thì à, với đội tuyển Bỉ à, khi thiếu vắng Lukaku thì vẫn còn những cái à, cầu thủ cũng đáng chú ý anh em. À, Batsuji cũng là một à, tiền đạo cũng à, gọi là có thể thay thế được. Đấy, có thể thay thế được à, Lukaku trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì đội tuyển Bỉ thì chắc chắn là sẽ không dựa vào cái tiền đạo Lukaku đâu mà họ sẽ dựa vào hầu hết là cái hàng tiền vệ cũng như là uh, Kevin De Bruyne. Mặc dù uh, trước đó thì Bỉ cũng đã nắm giữ cái vị trí số 1 thế giới cũng khá là lâu, tuy nhiên thì họ cũng chưa có một cái chức vô địch nào cho riêng mình ờ, ở cấp đội tuyển quốc gia anh em ạ. Còn đối với xứ Wales, xứ Wales thì trận đấu này họ đi làm khách trên sân của Bỉ và với sơ đồ chiến thuật là 5-4-1 một sơ đồ à, thiên về phòng thủ. Năm à, hàng tiền vệ 5 người sẽ là William, à, Rodon, Meppham và Ampadu. Cánh còn lại sẽ là của uh, Norriston David. Còn hàng tiền vệ 4 người sẽ là Dennis James, Markel Smith, uh, Joe Morel và Gareth Bale. Uh, tiền đạo cắm của họ sẽ là Moy. Xét một chút về uh, cái thứ bậc cũng như là điểm số hiện tại của Bỉ cũng như là xứ Wales à, ở vòng à, lượt đi thì Bỉ đang xếp thứ hai sau Hà Lan khi mà Hà Lan sau 4 trận họ có 10 điểm còn Bỉ thì chỉ có 7 điểm thôi còn về phía của xứ Wales thì họ đang xếp à, áp chót bảng xếp hạng trong 4 trận đấu vừa qua thì họ cũng chỉ giành được một điểm trận hòa trước Bỉ <laughs> ở ở lượt đi Ờ, xét một chút ờ, thì ờ, thật sự mà nói thì xứ Wales cũng không có mục tiêu gì cho cái giải đấu năm nay cả à, vì họ vừa mới vượt qua cái trận đấu playoff à, đánh bại Ukraine với tỷ số 1-0 để à, có mặt tại cái vòng chung kết World Cup 2022 vào tháng 11 à, cuối năm nay anh em. Đấy. À, tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một trận đấu để à, xứ Wales có thể uh, triển khai những cái đội hình mới cũng như là thử nghiệm uh, những uh, thử nghiệm cái những cái chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra và đặc biệt là các cầu thủ của uh, xứ Wales sẽ có một màn chạy đà cho uh, để chuẩn bị cho World Cup 2022 vào tháng 11 sắp tới đây. Với uh, cái kèo uh, handicap 1.25 uh, mình uh, thì sẽ không ưu tiên vào những cái trận đấu mà thật sự mà nói thì ờ, các cầu thủ cũng như là ờ, các đội tuyển họ sẽ ờ, không có chú ý nhiều đến cái cúp Nations League này. đặc biệt là với Bỉ thì Kevin De Bruyne anh cũng đã đánh giá rằng cái giải đấu Nations League này thật sự là không nên diễn ra khi mà đã phải bắt các cầu thủ cày ải quá nhiều trong một năm thi đấu anh em. Đây ờ, cũng sẽ là một cái lý do mà mình sẽ không đi những cái kèo handicap ở trong những cái giải đấu như thế này. À, tuy nhiên thì với cái kèo tài 2.5 cũng như là 2.75 thì anh em chúng ta vẫn có thể đi được ờ, vào những cái tài cũng như tổng tỷ số vì đây là một trận đấu mà cũng không có quá nhiều sẽ không xét quá nhiều về mặt chuyên môn anh em nên sẽ là những trận đấu rất cởi mở với cả hai đội mình tin rằng đây sẽ là một trận đấu nhiều bàn thắng sẽ có trên ờ, hai bàn thắng Đấy, sẽ có trên hai bàn thắng và chúng ta có thể đi được cái kèo tài 2.5 này. Hiện tại thì ờ, cái kèo ờ, trên dưới tổng góc cả trận đang là 8.5 anh em. Với việc rằng là hai bên cánh của Bỉ cũng như là xứ Wales họ đang sở hữu hai cái bộ đôi tấn công cánh rất là tốc độ đấy là Eden Hazard, à, Kevin De Bruyne cũng như là phía bên đối diện đấy là Dennis James và Gareth Bale. À, đây sẽ là một trận đấu mà cả hai đội sẽ tập trung vào hai bên biên nhiều hơn so với là phần trung lộ. Vì vậy nên là cái tài góc cũng là một à, cái mã kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư được. Mình sẽ chốt kèo à, cho anh em trong cái trận đấu này luôn trước trận đấu anh em nhé. À, và mình nói luôn đây chỉ là cái kèo tham khảo để cho anh em chúng ta à, có thể đi đầu trận thôi còn những anh em nào muốn những cái kèo chắc ăn cũng như là à, những cái kèo ăn chặt thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình mình à, sẽ chốt kèo cho anh em ở trong nhóm khi trận đấu bắt đầu và mình biết được rằng là đội hình chính thức cũng như là cái chiến thuật mà các huấn luyện viên đưa ra cho các cầu thủ của mình chơi như thế nào và tất nhiên rồi với những à, cái kèo chấp thì cũng phải đợi qua 15 phút trận đấu diễn ra thì chúng ta mới sẽ bắt đầu chơi là chắc ăn nhất anh em nhé đấy còn cái việc mà anh em muốn tham gia nhóm hay là à, thật sự muốn đi đường dài với anh em ở trong nhóm thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin và nhóm của mình thì là nhóm miễn phí anh em anh em vào nhóm thì không có mất phí phủng hay là lọc lá gì anh em nhé tuy nhiên thì ờ, với cái việc mà anh em không mất phí cũng như là được nhận những cái tip kèo uh, vừa có tỷ lệ ăn cao cũng như là miễn phí thì anh em cũng phải đạt được những cái điều kiện để anh em chúng ta có thể tham gia vào nhóm cũng như là đi đường dài với nhau tạo cái tin tưởng uh, cho nhau thôi anh em ạ Đó. còn uh, thời lượng video thì cũng đến đây thôi mình uh, hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình